của bài học ngày hôm nay là gì? Các em có thể nên ghi chép phần mục tiêu ra một quyển vở riêng của từng bài đều có mục tiêu từng quyển vở riêng để chúng ta theo dõi xem là mục tiêu của từng loại bài học chúng ta đã nắm được chưa nếu chưa nắm được mục tiêu nào thì chúng ta cần phải xem lại cái clip liên quan đến phần mục tiêu đó để các em có thể hiểu hơn vậy mục tiêu bài học ngày hôm nay về lý thuyết thì các em phải nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình đó phải nắm được cho thầy là các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình vậy có mấy bước và mỗi bước như thế nào vậy các em tập trung lên đây cho thầy bước 1 thứ nhất về bước 1 này là các em phải chọn ẩn đặt điều kiện xác định đơn vị thích hợp cho ẩn số các em chú ý thầy nhé nhiều bạn chủ quan bước này các em chủ quan ở chỗ nào các em chỉ có chọn ấn không thôi mà các em đã quên đi cái chuyện đặt điều kiện và đơn vị thích hợp cho ẩn số các em chú ý thầy nhá khi các em không đặt điều kiện là các em khi quá trình giải các em không loại được nghiệm các em khi mà được đơn vị không thích hợp thì các em tính các em sẽ bị nhầm vì các em đơn vị đơn vị người ta đang hỏi là cm em làm với mét là em đã sai rồi vì mét và cm là hơn nhau những 100 lần